xanh mến yêu sinh ra toàn gái thước tha mì miều gai miền tiền giang hẹn ngoan giờ rớt đại trang queo qua vùng xa đen xuống quăng đi về cần thơ chơi gái xinh nơi đây đất na yêu kiều mời qua lòng xiên nè sông ghé sẹn hàng ngọt ngào và xinh như tiên ôi cái nết thiệt là nguyên hiền đôi mắt em mộng mơ dáng người mong căng mơn mởn xoa tóc dài dài nghiêng thêm dòng nói ngọt ngào có duyên qua hậu giang rồi ghé sống chẳng bàn